Hello, xin chào Hôm nay là mình sẽ chỉ cho các bạn là thay đổi thiết bị trình duyệt thiết bị nhanh chóng bằng phần mềm Usergen Đấy. thì ở đây ban đầu chúng ta phải check nha. đây mở cái via mới ra đây mình đang định uh, fake cái địa chỉ này bằng cái trình duyệt này ban đầu chúng ta xem nhé cài đặt này trên cái nick này này bằng của đăng nhập đấy cái chỉ để ý là chúng ta đang sử dụng là máy Windows này ok nhận hệ điều hành Windows này đấy. và vào là địa chỉ là un.net đấy để xem chúng ta xem cái cấu hình ban đầu chúng ta chưa fake địa chỉ xem chúng ta đang sử dụng là trình duyệt gì thiết bị gì ha thì đây đây nó hiển thị ở đây là à, chúng ta đang xài Win 10 này chom 87 này và địa chỉ ở Việt Nam này đúng không đấy bây giờ là mình sẽ tiến hành mình sử dụng tool mình thay đổi ha đấy ban đầu ấy là đấy, mình sẽ để phần mô tả và chia sẻ cho các chị nhé, là phần mềm này nhé. đấy ok đấy chúng ta đăng nhập vào này tool trên user gần sau khi đăng nhập xong ấy, Đấy, thì ở đây ấy, là nó có những tính năng sau thứ nhất là trình duyệt thứ hai là có thể thay đổi địa chỉ mác này mác sinh ngẫu nhiên này mác ở đây là thay đổi địa chỉ wifi này cái này ở đây mình mình thì mình không có quan tâm lắm về những cái cấu hình này nhưng mà ai thích sử dụng thì các bạn có thể tự tìm hiểu mà thay đổi nhá đây là mã bảo mật hai lớp là mã song hành hai lớp này đấy cái này ở đây là auto này mà cái này thì mình cũng không có quá quan trọng lắm và cái quản lý lịch sử ở đây là mình sau khi mình fake xong mình lưu lại thì nó sẽ có ở cái phần lịch sử này thì ở đây phải trình duyệt đây này mình sẽ fake cái cho này này đây cái view mới đây này đây mình đang bật này ok à đây. thì mình bắt đầu mình thoát nó đi đã và mình mở cái tool này ra mình chọn trình duyệt đấy và mình ra ngoài cái desktop mình chọn cái mục vía mới này đấy anh chị nhớ cái đường dẫn nha đây đường dẫn này, ok chưa đấy vía mới nhá đấy. và chúng ta fake user gần ở đây thiết bị này đây à. mình muốn thay đổi nó thành Mac OS trình duyệt ở đây là Firefox nha thay vì nó đang là Chrome đi thì mình thay đổi nó thành Firefox đi đấy, Moliza đấy và đây là mình cho nó thành Mac OS đi nhiều quá nhiều trình duyệt luôn đúng không ạ Win32 đi Đấy, danh sách yêu gần này, này. Đó, mình chọn chọn phát sinh ngẫu nhiên ha chị muốn làm sao thay đổi sao thì các anh chị cũng tùy làm sao để mà chúng ta thay đổi hết tất cả này thì uh, Facebook sẽ không phát hiện được ha rồi chúng ta đổi mũi giờ có thể chúng ta đổi mũi giờ này chúng ta có thể là sử dụng proxy này proxy ở đây là nếu như các chị có decom là các chị gắn proxy vào được ok ha hoặc là chúng ta sử dụng trình duyệt ẩn danh này nếu như muốn này đây là mình xài cố định lên mình không cần đổi ẩn danh ha đấy đổi mũi giờ này mình cần đổi là Hà Nội Bangkok Jakarta ha nếu như đây mình không cần mình không cần đổi mũi giờ cộng 7 này không cần ha đấy rồi mình bấm chạy khôi phục lại mình chưa lâu nhé Đấy, chưa lâu chưa lâu ok ạ đấy mình phải lâu phiên bản hiện tại này Đó, lâu rồi xong rồi rồi chúng ta chạy lại nhé Đó, để xem nào chúng ta vào lại Đấy, các chị thấy điều gì xảy ra nhỉ đây nhá thì cái trình duyệt của chúng ta đã thay đổi thành Mac OS và cái thiết bị của chúng ta là đang sử dụng trình duyệt đấy là à, xin lỗi thiết bị thiết bị ở đây là chúng ta đang xài là Mac OS này. trình duyệt chúng ta là Mozilla Mozilla này là Firefox đấy ok nhỉ đấy và đã thay đổi còn IP ở đây là do mình không sử dụng proxy cho nên là cái địa chỉ này ờ, nó chưa có thay đổi nhé bây giờ chúng ta vào lại Facebook này đấy cũng là cái nick cũ nha đấy Nguyễn Văn Bài này ok nhá. đấy và mình vào cài đặt quyền điện tử này bảo mật đăng nhập cái này ở đây chắc nó lắc đấy à, ta đang xuất khỏi thiết bị này đây à, chắc à, cái à, nó chưa thay đổi kịp ấy. chứ còn ở đây ấy, là nếu như mà các chị vào cái trình duyệt này là google.net này, này là cái này luôn chuẩn nhá cái trình duyệt là luôn chuẩn này đấy thì ở đây là mình mình chỉ cần mình xem những cái thông tin ở đây này nó chuẩn là ok nó đã thay đổi rồi đấy thì đây là cái thiết bị chúng ta đang xài đó là Mac OS này là Firefox là được ok nhá đấy. còn do ở đây là Ờ, Facebook nó chưa thay đổi kịp nó là macOS thì tại vì ở đây à, chúng ta chưa có lưu lại là cái à, ghi đè cái lịch sử đã cũ là chuyển thành mới nhưng mà hiện tại bây giờ là Facebook à, vẫn đang thấy chúng ta là đã fake cái trình duyệt rồi ha